mình có đâu anh da Z hả dạ da Z cái này 150 hết hả 125 anh 125 hả cho thấy ngoại chiếc kia 150 để cái xe mình là mình thay các cấu mình lò sổ cái trái là làm trái lớn lên 150 à, là ta cho hả ta cho 62 à. chắc đọc 62 quay lại trái ngược là à. lò mình ở ở Hậu Giang hả dạ ở dưới Bạc Liêu anh Bạc Liêu ha dạ. À. quay chia sẻ YouTube trước dạ. <laughs> dạ chiếc này ờ, leo đây để ờ, dạ, dạ. Ủa có đua bốn thì nữa hả? này 125 à, mình lên hết à 125 đã không <laughs> đó, làm youtube chơi rồi đây đổi nào đổi nào ngã bảy á có trời đua xe này là có gì đâu nhà nước là tổ chức Thank you. Thank you. quá tham quan mấy chiếc xe này quá trời đẹp nó lên hai hai mấy hai bê tông rồi chiếc này chắc không có đua quá này, chiếc này trưng bày chiếc này dữ dội hai bô luôn à xe Bình Dương nha các bạn tứ quý tám luôn nha đâu có đua hả đua luôn hả áo nhiều quá thì sao đua vậy hả Thank you. phim nữa chung quay phim à. chơi này đam mê lắm á